Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, giống như là cái tiêu đề chị Hiên đã để đây cùng với chúng mình thì trong ngày hôm nay chúng mình sẽ có cái thời gian để ngồi lại cùng với nhau và để làm gì ạ? Để chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập học kỳ 2. Cụ thể là chúng ta sẽ chuẩn bị cho một cái bài kiểm tra giữa kỳ 2 sắp tới nhá. Ok chưa ạ? Không biết là bây giờ thì à, các bạn đã có mặt ở đây chưa? Xin chào, xin chào chúng mình, xin chào tất cả các em Chúng ta sẽ cùng ờ, đợi mọi người một chút xíu để các bạn có thể tham gia cùng với chị Hiên ở trong buổi phát ngày hôm nay nha. Và rất hy vọng rằng là với cái phần phát trực tiếp ở trong buổi trưa ngày hôm nay thì ờ, các bạn có thể ờ, tích lũy cho mình thêm những cái phần kiến thức để từ đó chúng ta chuẩn bị tốt nhất cho cái bài thi, một cái bài kiểm tra giữa học kỳ 2 sắp tới nhá. Ok chưa ạ? Ngày hôm nay thì trời nắng rất là đẹp Và hiện tại thì chị Hiên đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình Để có thể chia sẻ cùng với các bạn à, về những cái kiến thức Và ngày hôm nay cái vùng kiến thức mà chị Hiên sẽ lựa chọn để chia sẻ cùng với chúng mình Đó sẽ là kiến thức dành cho các bạn học sinh lớp 12 nhá Vậy nên nếu như ở đây à, bạn nào à, mà đã gọi là gì ạ Đang học lớp 12 và các em đang muốn được trau dồi thêm về những cái phần kiến thức thì các em có thể à, giúp chị Hiên à, để lại À, được không ạ? À? Để lại cái phần bình luận tại đây Cũng như là nói cho chị biết là các bạn đang ôn tập những cái gì nhá Ok chưa ạ? Cũng như là nói cho chị biết là các bạn đang ôn tập những cái gì nhá Những tác phẩm nào nhá Ok chưa nào? À các bạn ơi Nếu như mà chúng mình để ý một chút xíu Thì hiện tại là các bạn học sinh lớp 12 đang cần trọng tâm ôn tập những tác phẩm như sau Đây chúng mình sẽ có ở đây Chị lại không chuẩn bị một cái phần uh, gọi là giấy để viết ở đây rồi Nên là các bạn sẽ sẽ chú ý là chị sẽ ghi luôn vào uh, trong cái bộ tài liệu mà chị đã chuẩn bị ở đây cho chúng mình nhá Đây ạ, à, ở đây chị có một cái bộ tài liệu lớp 12 Để chị xem là có cái trang trắng nào không thì chị sẽ tận dụng cái trang đó để đi cùng với các bạn À đây rồi, ok ạ Thật là may mắn bởi vì chị đã nhìn thấy Đây các bạn ơi Chúng ta sẽ có này Về cái chương trình ôn tập Đúng không? Về cái chương trình ôn tập Của các bạn học sinh lớp 12 á Và cụ thể là ở trong cái giai đoạn này Đấy là các bạn đang tập trung vào ôn tập hai cái tác phẩm truyện ngắn đó là Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài Vợ nhặt của Kim Lân Đúng không ạ? Có phải các bạn đang trọng tâm vào ôn tập hai tác phẩm này không? Vợ chồng A Phủ Của Tô Hoài Và Vợ nhặt của tác giả Kim Lân. Có đúng không ạ? Có đúng là các bạn đang trọng tâm ôn hai cái văn bản này không ạ? Và các em ơi, có một cái thông tin mà chị cũng cần phải thông báo đến các bạn đó là đã khá là lâu rồi thì cái đề thi trung học phổ thông quốc gia của chúng ta là một cái kỳ thi cực kỳ quan trọng mà các bạn sẽ phải trải qua à, vào à, cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới. Thì đó chính là một cái thời điểm mà các bạn sẽ cần phải chú trọng à, vào việc ôn tập đúng không ạ? Những cái phần văn bản và cụ thể là hai cái chuyện ngắn này đã khá là lâu rồi thì không có quay trở lại đề thi đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Nên năm nay đây sẽ là một trong những cái tác phẩm mà chúng ta thực sự cần phải chú ý á. À em đang học bồi dưỡng lớp 10 nên học quyển sách nào ạ? Linh Chi ơi, hiện tại thì chị cũng đang uh, có một cái bộ có một cái cuốn sách văn mẫu dành cho các bạn lớp 10 theo chương trình mới đấy. Thì Linh Chi có thể nhắn tin về cho fanpage nhá. Uh, các bạn ơi, nếu như mà các bạn có những cái câu hỏi gì muốn đặt ra cho chị thì các em cũng có thể để lại cái phần thắc mắc tại đây để chị Hiên có thể giải đáp và phản hồi cho các bạn nhé. Đây là một cái giai đoạn mà chúng ta đã thực sự rất là cần tập trung rồi. Nên là thành ra là chị mong rằng là những cái phần phát trực tiếp này có thể uh, giúp đỡ cho các bạn hoàn thiện được những cái kỹ năng trong việc học tập môn văn của mình. Được không ạ? Đây có phải là hai tác phẩm mà các bạn lớp 12 đang quan tâm không? Yên tâm là chúng ta cũng sẽ có những cái buổi để ôn tập cho lớp 10, lớp 11, lớp 9, lớp 8. Thế nên là các bạn cứ hết sức bình tĩnh nhá. Được không nào? Em đang thi Olympic lớp 8 có sách nào không chị ơi? Bảo Hân ơi, em cũng có thể nhắn tin về bởi vì hiện tại là chị cũng đã có một cái bộ sách dành cho các bạn lớp 8 rồi. Thế em chủ động em nhắn tin về nhá. Chị lập dàn ý bài vợ nhặt đi ạ. À. <laughs> ok, đây. Bây giờ sẽ là cái phần mà chị làm cùng với các bạn đây. Thì các bạn ơi, các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá. Có phải là cái dạng đề mà các bạn đang gặp mình sẽ nói cùng về cái dạng đề này được không ạ? Có phải là cái dạng đề mà các bạn đang gặp với hai cái tác phẩm này nói riêng và đối với những cái tác phẩm khác nói chung, đặc biệt là trong những cái kỳ thi khảo sát sắp tới của các bạn nữa, đúng không ạ? Thì cái dạng đề nghị luận văn học mà các bạn thường gặp nhé là người ta sẽ thường cho các bạn một cái trích đoạn. Đó. Phải không? Người ta sẽ cho các bạn một cái trích đoạn và người ta sẽ yêu cầu các bạn là trước tiên là thao tác phân tích cái trích đoạn này. Đúng không ạ? Đây là cái yêu cầu trọng tâm nhất của bài viết. Sau khi mà các bạn phân tích xong thì người ta sẽ yêu cầu các bạn đó chính là các bạn sẽ làm giải quyết một cái yêu cầu nâng cao. Được không ạ? Các bạn sẽ giải quyết một cái yêu cầu nâng cao. Và cái yêu cầu nâng cao ở đây có thể là sẽ đi làm rõ từ đó làm rõ một cái gì đấy. Ok chưa ạ? Hoặc là người ta sẽ yêu cầu các bạn là liên hệ thêm với một cái vấn đề nào đó trong văn bản. Sau đó thì từ đó sẽ đi làm rõ về một cái vấn đề nào đấy. Đúng không ạ? Có phải đây chính là cái dạng đề mà các bạn thường gặp ở trong giai đoạn này khi mà các bạn bắt đầu luyện tập này rồi các bạn có những cái bài kiểm tra này thì có phải là các bạn sẽ thường gặp những cái dạng đề như này không ạ? Nào chúng mình ơi hãy tương tác nhiều hơn với chị Hiên nhá Giai đoạn này thực sự là một cái giai đoạn thuận lợi cho các em Khi mà các bạn xem những cái phần phát trực tiếp của chị Hiên Bởi vì là sao? Bởi vì là cái số lượng các bạn xem ở trong giai đoạn này thì nó không nhiều Giống như là cái giai đoạn mà chuẩn bị thi chỉ độ 1 2 tháng nữa thôi bắt đầu bước vào cái giai đoạn chuẩn bị thi nha. Là lúc đấy kiểu ao ao luôn ấy mà chị nghĩ rằng là nó sẽ là một cái thời điểm mà đôi khi mình xem mà mình thấy là cái phần phát trực tiếp còn bị lag luôn á. Thế nên chị rất là mong là nếu như mà các bạn có thể tận dụng cái cơ hội này thì các em cũng sẽ à, có thể là gọi là gì ạ chúng mình cũng có thể là chủ động tham gia luôn cùng với chị trong những cái phần phát trực tiếp này để chúng mình thu nhận những cái kiến thức ok không ạ thì đây nhá, đây là cái dạng đề mà hiện tại chúng ta đang thường gặp nhất. Phải không ạ? Vậy thì cái hướng xử lý cho cái dạng đề này là như thế nào? Thì ngay bây giờ chị sẽ có thể à, vạch ra cho các bạn những cái hướng để các bạn có thể chủ động xử lý nhá. Ở đây chúng mình sẽ chú ý giúp chị này. Đây ạ. chúng ta sẽ có một cái dàn ý. Phải nắm được cái này bởi vì dàn ý chính là cái phần phương pháp Các bạn không có phương pháp chẳng khác nào các bạn đi đường không có bản đồ Mà các bạn cũng không biết được con đường đến đích sẽ như thế nào Nên thành ra là có thể là các bạn sẽ đến đích đấy Nhưng chúng ta sẽ phải tốn rất nhiều thời gian Hoặc các bạn sẽ rất khó để có thể đến được đích Được không ạ? Thậm chí rất nhiều người đã lạc đường bởi vì nếu như hỏi chị là vì sao chị ơi vì sao mà em viết bài điểm của em vẫn được chưa cao Tại sao em lại hay lạc đề hả chị Tại sao em làm như thế rồi vẫn chưa đủ ý hả chị Thì có lẽ là cái vấn đề nằm ở chỗ là các bạn chưa có biết được về cái dàn ý của dạng đề đó Và chính vì thế mà các bạn chưa đến được đích Chưa đến đúng đích Đó là điều bình thường mà Thế nhưng sau cái buổi ngày hôm nay nếu như chúng ta đã biết cách để chúng ta đi đến đích rồi Thì các bạn đừng có gì ạ, lạc đường nữa nhá được không ạ? À? Phải áp dụng nó ngay và luôn ở trong cái bài kiểm tra, trong cái bài khảo sát gần nhất sắp tới của các bạn nhá. Ok chưa nào? Thế thì ở đây chúng mình sẽ có này, dàn ý nhá, chúng ta sẽ có dàn ý. Thì chúng ta sẽ có bố cục là bài văn thì sẽ bao gồm có 3 phần là mở bài, là thân bài và là kết bài. Đúng không ạ? Chúng mình sẽ có mở bài, thân bài và kết bài Đúng chưa ạ? Thế thì ở đây phần mở bài điều quan trọng nhất là các bạn sẽ phải nêu được vấn đề Nhưng mà các bạn cũng biết rằng là cái hình thức của chúng ta là hình thức bài văn Nên thành ra một trong những cái một trong những cái gợi ý dành cho các bạn là chúng ta sẽ cần phải viết và lựa chọn cái mở bài gián tiếp. Thế thì mở bài gián tiếp thì sẽ có dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Được không ạ? Chúng ta sẽ phải có dẫn dắt cộng với đặt vấn đề nhé. Còn phần thân bài thì cái yêu cầu lớn nhất là chúng ta phải đi làm rõ cái vấn đề nghị luận. Thì các bạn cũng biết rằng là để có thể làm rõ được cái vấn đề nghị luận đó thì chúng ta sẽ phải trải qua các cái hoàn thành những cái luận điểm, luận điểm số 1, tác giả, tác phẩm. Đúng không? Luận điểm 2, tiến hành phân tích làm rõ giá trị nội dung giá trị nghệ thuật Luận điểm 3 Chúng ta sẽ đi giải quyết cái yêu cầu nâng cao nếu đề bài có yêu cầu nâng cao Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái luận điểm số 4 À chị, luận điểm số 4 đó là khái quát về cái đặc sắc nội dung nghệ thuật và cuối cùng kết bài thì các bạn sẽ tiến hành khẳng định lại vấn đề. Và làm gì nữa ạ? Và các bạn sẽ tiến hành khẳng định lại vấn đề cộng với đưa ra cái phần liên hệ mở rộng những cái phần cảm nhận cá nhân của chính các bạn. Được không ạ? À? Đó, thế thì các em ơi, đây là dàn ý nhá. Đối với cái dạng đề chúng ta có đó là cái dạng đề phân tích và có thêm cái yêu cầu phụ, có thêm những cái yêu cầu nâng cao thì đề nghị các bạn là chúng ta cần phải triển khai theo hướng như thế này. Được không ạ? các bạn cần phải triển khai theo hướng như thế này. Hãy chú ý giúp chị điều đó. Ok chưa? Thế thì bây giờ các bạn mới thắc mắc là chị ơi, em chỉ có một cái quỹ thời gian nhất định để em làm thôi. Vậy thì em có thể chuẩn bị như thế nào cho cái phần bài viết của em đây? Thì lời khuyên của chị dành cho các bạn là khi các bạn đã có được một cái dàn ý rồi thì các bạn cần phải chuẩn bị thêm về kiến thức nền và các bạn cần chuẩn bị trước những cái phần mở bài và kết bài đi. Thế thì thật may mắn là hiện tại là học văn chị Hiên cũng đang có một cái bộ tài liệu mà trong cái bộ tài liệu này thì đây có một cái bộ à, nghị luận văn học lớp 12 bao gồm có cả mở bài và kết bài à, nghị luận văn học thì bây giờ nhá ví dụ như đối với đề bài à, cho vào vợ chồng a phủ của nhà văn à, tô hoài đi ạ ở đây là chị có những cái mở bài mà à, giành được đây là những cái mở bài dùng được cho rất là nhiều à, những cái phần bài viết khác nhau ạ Ví dụ đây ạ, à, đã bao lần tôi băn khoăn tự hỏi điều gì khiến mỗi thi phẩm mang dáng hình, mang hình của một chiếc lá thả mình vào dòng chảy miên man của thời gian, một tiếng lòng sâu thẳm, một xúc cảm bồi hồi hay những thông điệp giá trị còn mãi với thời gian, để rồi mỗi khi ta tìm đọc lại những tiếng thơ, đấy đây là một cái dạng một cái dạng mở bài có thể dùng được cho đa dạng những cái tác phẩm thơ. Điều quan trọng là đề bài nêu vào điều gì thôi để bài hỏi chúng ta về cái gì thôi được không ạ thế nên là chúng mình ơi nếu mà được thì các bạn có thể sở hữu cái bộ này nhá nhỏ nhưng mà có võ ạ hoặc là đây chúng ta có thêm những cái mở bài nữa dùng được cho nhiều dạng bài và chúng ta cũng có những cái mở bài dùng cho riêng các đề nhá thì đây ví dụ như là chị đang nói trọng tâm vào vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài hay là đất nước Đấy, được không ạ? À? à chị xin lỗi, đó là vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài hay là vợ Nhặt Thì ở đây chị cũng có những cái mở bài dùng luôn cho cái tác phẩm đó này Điều quan trọng là bây giờ chúng ta xem là đề bài hỏi vào gì Đưa ra cái yêu cầu của đề bài là gì thì chúng ta sẽ lắp ghép nó vào cho phù hợp với cái phần dẫn dắt đã được gợi ý ở trong cuốn này Lấy ví dụ nhé Ở đây lấy ví dụ là vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài này, chúng mình có này nếu chỉ dừng lại ở giấy mèn phu Lưu Ký, nhà văn Tô Hoài đã rất nổi tiếng, đã làm được cái việc mà như nhà văn Nam Cao nói là để đời đối với sự nghiệp của bất cứ người cầm bút nào. Thế nhưng, nhà văn Tô Hoài không chỉ dừng lại ở chú giấy mèn mà còn đi xa hơn. Nếu tính từ năm 1951, khi nhà văn Nam Cao ra đi, thì Tô Hoài đã may mắn hơn người bạn thân thiết của mình, ít nhất hơn 50 năm viết. Ra đi ở tuổi 95, ông đã để lại hơn 100 đầu sách. Chỉ tính về số lượng tác phẩm thì mấy ai làm được như ông. Còn về khía cạnh nghệ thuật, bảo rằng Tô Hoài đi được xa hơn, cũng chính bởi nghĩ đến ông, người ta cũng nhớ ngay tới những tác phẩm viết về miền núi Tây Bắc, vợ chồng A Phủ là một chuyện ngắn tiêu biểu. Đó, ví dụ thế. Hay là rất nhiều những cái mở bài khác của nhà văn của vợ chồng A Phủ các bạn có thể học hỏi. Nhà văn Tô Hoài đã từng tâm sự Đất nước và con người miền Tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều, không bao giờ quên. Hình ảnh Tây Bắc đau thương và dũng cảm lúc nào cũng thành nét, thành người, thành việc trong tâm trí tôi. Đó, kiểu kiểu như vậy, xong mình sẽ dẫn vào. Thì em ơi, hiện tại là chúng ta có một cái bộ, chứ không phải là chỉ một cái cuốn này ạ. Đây là cuốn nằm trong một cái bộ bao gồm 4 cuốn nhá Thứ nhất là bộ tài liệu, mở bài kết bài, đây là tập 1. Tập 2 là cái tập đi giải quyết những cái yêu cầu nâng cao trong bài nghị luận văn học. Lấy ví dụ nhá đối với vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài đi thì ở đây mình sẽ có những cái mà người ta thường hỏi à cái này hay lắm quyển này hay lắm mà chị tin rằng là bất cứ các bạn lớp 12 nào các em cũng nên sắm cho mình một cuốn để giúp mình khai triển những cái ý tưởng ấy chị nghĩ rất hay ví dụ như đây nhận xét về giá trị hiện thực giá trị nhân đạo trong vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài đó một cái đoạn viết được không ạ hay là chúng ta có về đây ạ, à, nhận xét về tình cảm dành cho con người lao động Tây Bắc. Đó, hay là không ạ? Thì đây cũng là một cái đoạn viết luôn, thấy không ạ? Thì đây là một cái quyển mà sẽ giúp chúng ta đi giải quyết những cái yêu cầu nâng cao trong bài nghị luận văn học. Cuốn này là tập 2 nhá Hoài Thương nhá. Tại vì là chị thấy là bạn Hoài Thương bạn ấy đang đang có hỏi chị về cái bộ này. Được không ạ? Tiếp theo là chị có một cái cuốn số 3 <laughs> Đây ạ Là cái cuốn mà chị lấy chị để chị viết đây Đây ạ đây là cái cuốn giúp cho các bạn có cái ngữ liệu liên hệ mở rộng trong nghị luận văn học. Đó, cuốn này cũng rất hay với rất nhiều những tư liệu liên hệ mở rộng về các cái tác phẩm. Đấy. Thấy không ạ? Ví dụ như là liên hệ về mùa xuân trong bức tranh Tứ Bình này thì liên hệ với truyện Kiều của Nguyễn Du, phần viết mẫu luôn. Đó, kiểu kiểu như thế. Và quyển tập số 4 đó là một cái bộ từ điển nâng cấp diễn đạt. Thế thì có thể nói là đây là bốn cuốn mà giúp cho chúng mình có thể nâng cấp cái việc viết nghị luận văn học. Cái bộ này thì các bạn của học văn chị Hiên chưa có biết đến nhiều bởi vì chị cũng chưa có bất cứ một cái một cái thời điểm nào mà chị ngồi để chị giới thiệu về cái bộ này được nhưng mà nhân ngày hôm nay khi mà bạn Hoài Thương bạn ấy hỏi chị thì chị có giới thiệu qua với các bạn về bốn cái cuốn để giúp cho chúng mình có thể nâng cấp nghị luận văn học luôn nhá. Thì bốn cuốn này hiện tại đang có giá chỉ là 99.000 thôi ạ 99.000 cho 4 cuốn thì phải nếu mà chị nhớ không nhầm 99.000 đấy các em ạ <laughs> cho 4 cuốn và 4 cuốn này được đựng trong một cái túi clear bag như thế này thì để các bạn có thể chủ động à, các em học nhá để các bạn nâng cấp cái việc viết nghị luận văn học của các bạn bây giờ quay trở lại đây nhá chị đang nói đấy ví dụ như mà đề bài đưa cho chúng mình đó là gì ạ nếu như mà đề bài đưa cho chúng mình về à, một cái yêu cầu về vợ chồng A Phủ hay là về vợ nhặt thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái mở bài và kết bài mà chị vừa mới lấy ví dụ cho chúng mình luôn. Được không ạ? Các em hoàn toàn có thể chủ động lấy luôn Đấy những cái mở bài, kết bài chị vừa Chị vừa đưa ra cho các em đấy Chị có sách 11 nhá Em có thể nhắn tin về để đọc thử nha Thế thì bây giờ chị sẽ lấy một cái đề bài cụ thể nhá đây là bộ sổ tay văn học Bây giờ chị sẽ lấy một cái đề bài cụ thể này Lấy một cái đề bài thật là sát này Với những cái gì mà các bạn đang đang cần phải ôn tập Trời ơi nhiều sách quá Đây ạ, à, chị sẽ lấy một cái đề cụ thể cho các bạn nhé Đây, chị sẽ lấy một cái đề cụ thể Chúng ta lấy một cái đề về vợ chồng A Phủ nhé Các em có đồng ý không? Hay là các bạn muốn một cái đề về vợ nhặt Có lẽ là chúng mình sẽ lấy một cái đề về vợ chồng A Phủ đi ạ à. Chị nghĩ là các bạn đang quan tâm nhiều tới cái tác phẩm này Đây, đây là một trong những cái cuốn sách được coi là bestseller của học văn chị Hiên. Về đợt nào là nhanh chóng hết đợt đấy. Đó là cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm, một cái cuốn sách siêu to khổng lồ cả về mặt nội dung và cả về mặt hình thức. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái đề ở trong này nhá. Được không nào? Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái đề ở trong này. Và chị sẽ lựa chọn một cái đề về vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài về sông đà đi chị nhá. nhưng mà khánh linh ơi thùy linh khánh linh ơi hôm nay chị lại lại dành thời gian để để nói về vợ chồng a phủ và và vợ nhặt mất rồi thế nên là chị sẽ hẹn em ở một cái buổi phát trực tiếp gần nhất nhá ok chưa nào đây ví dụ như chị có một cái đề này đây ạ à, ví dụ như chị có một cái đề này đó là một cái trích đoạn nói về cô mị trong đêm mùa xuân Thì ở đây chúng ta có một cái đoạn này Đó là Ngày Tết mị cũng uống rượu Mị lén lấy hũ rượu uống ực từng bát Rồi say Mị lịm người đi Rồi gì ạ nhìn người nhảy đồng người hát Tức là một cái trích đoạn trong đêm tình mùa xuân Được không ạ? và trình bày cảm nhận của anh chị về sức sống của nhân vật Mị được thể hiện qua đoạn trích trên từ đó nhận xét về tình cảm của nhà văn dành cho người lao động Tây Bắc. Đây là một đề nhá. Hoặc là chúng ta cũng có thể có thêm một cái đề nữa về vợ chồng A Phủ. Đây, đây là một cái đề về đêm đông. Bởi vì bản thân chị khi mà chị uh, thực hành nhiều đề và tìm hiểu sâu về vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài ấy, thì chị cho rằng là hai cái trích đoạn giá trị nhất mà thường xuất hiện ở trong đề nhiều nhất đó chính là một cái trích đoạn về đêm mùa xuân và một cái trích đoạn là đêm đông cắt dây chói, cởi chói cho A Phủ. Đây là hai, hai cái trích đoạn thường gặp nhất. Thế nên là chị đã đưa cái gì ạ? Chị đã đưa hai cái trích đoạn đó vào trong cái cuốn này để các bạn có thể có được những cái bài viết tham khảo. Được không nào? Để các bạn có thể viết được những cái có được những cái bài viết tham khảo ở đây. Ok chưa ạ? Thế thì bây giờ à, chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về một cái đề đó là đêm mùa xuân nhá. Được chưa nào? Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về đêm mùa xuân nhá. Chiều em thi thử văn à, chị chúc em sẽ thi thật là tốt nha. Rồi thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với đêm mùa xuân này. Đề bài chúng ta đã có rồi, chúng ta sẽ có một cái câu yêu cầu, một cái câu lệnh sau khi mà đoạn trích đã được trích xong thì các bạn phải chú ý bởi vì đây chính là cái phần yêu cầu nhá Trình bày cảm nhận của anh chị về sức sống của nhân vật Mỹ được thể hiện qua đoạn trích trên từ đó nhận xét về tình cảm của nhà văn với con người lao động Tây Bắc. Đó, được không ạ? Thế thì các bạn sẽ thấy là thứ nhất là chúng ta có đây ạ, cái yêu cầu chính đó là à, phân tích về cái sức sống của nhân vật Mỹ và cái yêu cầu phụ đó là nhận xét về tình cảm của nhà văn dành cho gì ạ? Người lao động Tây Bắc thế thì hãy nhớ nhá là ở đây mình có hai yêu cầu một yêu cầu chính và một yêu cầu nâng cao mình phải giải quyết xong yêu cầu chính thì mình mới làm đến yêu cầu nâng cao được đúng không ạ thế thì ở đây chúng ta sẽ có một hướng dẫn về cái phần mở bài như thế này đây là một mở bài mà chị tin rằng là các bạn cũng hoàn toàn có thể chủ động sử dụng nó cho cái phần bài viết gần nhất của các bạn nếu như đề bài cho vào gì ạ? À nếu như đề bài cho vào vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Chị ơi phân tích hành động thắp đèn đi chị. À ok, một xíu nữa trong cái phần này cũng có mà. Nhá, một xíu nữa trong phần này cũng có Các bạn yên tâm nhá. Thì ở đây chúng mình này, các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị này. Ở đây này, chúng ta có như sau. Lịch sử văn học thế giới, lịch sử văn học Việt Nam – đã từng ghi nhận nhiều nhà văn lớn mới cầm bút đã nhầm lẫn nhầm đường vì không phát hiện ra đúng sở trường trong ngòi bút của mình. Ở đây là chúng ta nói về cái gì đây ạ? À, ở đây là chúng ta đang đi nói về à, những cái liên quan tới gọi là phong cách của người nghệ sĩ trong cái hành trình đi đến với phong cách của người nghệ sĩ. Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có nhé. Ban Giác đã có một thời là người viết bi kịch tồi trước khi trở thành nhà tiểu thuyết hiện thực vĩ đại à đi từ thế giới đến Việt Nam đấy ạ. Nguyễn Tuân, trước khi trở thành cây viết tùy bút đầy tài năng, đã từng viết truyện ngắn trào phúng xoàng xĩnh. Tô Hoài cũng vậy. Nhưng khi khi chập chững bước vào nghề văn, ông đã từng làm những bài thơ tình nhạt nhẽo. Thế nhưng, Tô Hoài đã nhanh chóng nhận ra sở đoàn của mình, nhanh chóng chuyển sang địa hạt văn xuôi và để lại dấu ấn sâu đậm trong nền văn xuôi Việt Nam hiện đại – một trong số những chuyện ngắn xuất sắc của Tô Hoài khiến độc giả nhớ mãi là Vợ chồng A Phủ. Đây là phần dẫn dắt các em nhé. Có nghĩa là tôi dẫn dắt được đến cái tác phẩm. Nhưng mà bản chất là cái phần phân tích là đâu có phải là tôi chỉ dẫn đến tác phẩm là tôi đã hoàn thành đâu. Có rất nhiều bạn trong quá trình tham gia cùng chị Hiên ở khóa học luyện đề, chị đã sửa cho phần này và chị đã nghiêm túc trao đổi với bạn ấy rằng là nếu như em chỉ dừng lại ở việc là em nêu ra đến được tác phẩm thì em chưa hoàn thành được cái nhiệm vụ là mình phải nêu ra được cả cái vấn đề nghị luận đâu. Bởi vì vấn đề nghị luận ở trên đề bài là tôi chỉ, người ta chỉ yêu cầu tôi là phân tích một cái trích đoạn trong vợ chồng A Phủ thôi. Chứ không phải là tôi đi làm rõ về cả cái tác phẩm đấy. Được không ạ? Thế nên là các bạn sẽ lưu ý nhá bây giờ mới là cái phần nêu ra yêu cầu nghị luận thì cái yêu cầu nghị luận ở đây yêu cầu của đề bài ở đây đó là gì đã để lại những cảm xúc khó quên với hình ảnh của nhân vật mỹ trong đêm tình mùa xuân thể hiện qua đoạn trích phải trích được cả cái đoạn trích đó ra được không và từ đó độc giả thấy rõ hơn về tình cảm của nhà văn dành cho người lao động miền núi trước cách mạng đây chính là yêu cầu nâng cao được không nào đây chính là yêu cầu nâng cao Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Nếu như mà cái bài kiểm tra sắp tới Đề thi khảo sát sắp tới mà chúng mình có được giao à, vào vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Thì ngày hôm nay các em đã được gợi ý cực kỳ nhiều những cái ý tưởng để các bạn có thể viết mở bài rồi nhá Ok chưa ạ? Sau đấy đến phần thân bài thì tôi sẽ có luận điểm số 1 Thật ra thì cũng có nhiều bạn đưa thông tin về tác giả và tác phẩm lên trên phần mở bài đấy cũng là một cách làm nó không phải là sai không có cách làm nào trong một hay hai cách chị vừa nói là đúng hay sai cả mà ở đây chúng ta lựa chọn một cái cách trình bày phù hợp thôi tôi muốn là cái phần mở bài của tôi tôi sáng tạo được nhiều thứ thế nên những cái thông tin liên quan tới tác giả và tác phẩm thì tôi sẽ viết ở luận điểm một của phần thân bài cũng không có sao hết cái này là do việc các bạn lựa chọn cái hình thức trình bày thôi được không nào thì các bạn sẽ chú ý giúp chị nhé thì ở đây chúng ta có luận điểm 1 Các em cũng biết là luận điểm 1 thì tôi sẽ phải nêu về tác giả và tác phẩm Đúng không ạ? Thế thì ở đây chị đã lựa chọn cái luận điểm 1 đó là như thế này Tuổi thơ và quá trình trưởng thành của Tô Hoài gắn liền với Hà Nội Hà Nội trở thành công gian nghệ thuật trở đi trở lại trong những sáng tác của ông Có ai ngờ ngói bút tưởng sinh ra chỉ để cắm sâu vào vùng đất ven đô ấy sau cách mạng tháng 8 lại gắn bó với vùng cao Tây Bắc thật sâu nặng. À đây, dẫn vào vùng cao Tây Bắc chính là cái khoảng không gian Chính là cái gì ạ? Cái vùng đất mà Tô Hoài đã đến để rồi ở đó Bản thân Tô Hoài đã gặt được hái, đã gặt hái được hai mùa Đó là mùa tình dân và mùa văn học đúng không ạ? Và mùa văn học đó chính là một cái nguồn cảm hứng được bắt nguồn từ một cái nguồn cảm hứng mà người nghệ sĩ này yêu thương mảnh đất này gắn bó với con người nơi đây và đã viết những cái câu chuyện về con người cũng như mảnh đất nơi đây, đúng không ạ? Sau đấy nhá, bắt đầu này. Đó là một ngòi bút nhập cuộc khi đến với mảnh đất này. Luôn theo sát các phong trào cách mạng, nên đã nhanh chóng bén duyên với núi rừng Tây Bắc và trở thành ngòi bút thân thiết của miền Tây, ở đây, ông đã gặt hái được một lúc cả hai mùa, mùa tình dân và mùa văn học như ông đã từng ghi nhận. Hình ảnh Tây Bắc đau thương và dũng cảm lúc nào cũng thành nét thành người thành việc trong tâm trí tôi. Đất nước và người miền Tây để th để thương để nhớ trong tôi nhiều quá, tôi không thể bao giờ quên. Vâng, ông không thể nào quên được hai tiếng chéo lù, chéo lù, có nghĩa là trở lại trở lại cùng đôi tay vẫy lúc vợ chồng A Phủ tiến ông ra khỏi dốc núi Tà Quà, lúc vợ chồng Lý Nủ Chu tiến ông khỏi chân núi Cao phạ Hai tiếng chéo lù chéo lù đã đưa ông đến tận miền xuôi và thôi thúc ông phải viết một cái gì đó để trả món nợ lòng cho những con người mà ông thương mến. Và chuyện ngắn tợ đây, từ đấy dẫn dắt Linh sang. Nhiều bạn ấy, ở trong khóa học luyện đề của chị, trong các khóa học của chị Hiên, qua những cái phần mà các bạn viết ấy, chị cũng có nhận xét là các bạn bị kém cực kỳ về phần chúng ta liên kết giữa các ý. Nên thành ra nếu mà để đọc cái phần bài viết của các bạn thì đôi khi là các bạn chỉ đang liệt kê các cái ý và các bạn gì ạ? À? Các bạn ghép nó lại với nhau thôi. Mà nếu làm như vậy thì điểm của các bạn không cao là điều đương nhiên. Khi mà chúng ta viết văn thì chúng ta phải thiết lập được một cái tư duy là từ cái câu này sẽ là một cái sự dẫn dắt đến một cái câu khác. Thì khi mà chúng ta tư duy được như vậy thì cái phần bài viết của các bạn sẽ tốt và ổn hơn rất là nhiều và đây cũng là một cái lưu ý mà nhân trong cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay chị cũng muốn nhắc nhở đến các bạn. Được không ạ? Thế sau đấy khi mà đã viết xong thì chúng ta sẽ nói Vợ chồng A Phủ là tác phẩm đặc sắc trong tập truyện ngắn này Đó là kết quả của chuyến đi thực tế vào năm 1952 Được không ạ? Trích đoạn được đề cập nằm ở phần 1 Đây là phần vị trí đoạn trích nhé Được không ạ? Mà cũng có rất là nhiều bạn thì uh, quên mất cái này Tức là các em chỉ dừng lại ở việc là các bạn nêu ra về tác giả và tác phẩm thôi Trong khi chúng ta có thể thêm một cái ý rất là nhỏ nữa để nêu về cái vị trí của đoạn trích Ok chưa nào? Sau đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu đây ạ Phần tiếp theo luận điểm số 2 Đó là cái luận điểm quan trọng nhất Luận điểm chiếm nhiều điểm nhất Đó là luận điểm phân tích thì ở trong cái luận điểm phân tích này, đề bài của chúng ta yêu cầu chính là phân tích về cô Mỹ trong đêm mùa xuân qua cái đoạn, qua đoạn trích đó. Sau đó thì làm rõ một cái yêu cầu nâng cao. Thì rất là đơn giản, bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi làm rõ về cái luận điểm đó trước. Chúng ta sẽ đi làm rõ về cô Mỹ trong đêm mùa xuân trước, sau đó thì sẽ xử lý yêu cầu nâng cao, đúng không ạ? Hay nói cách khác là chúng ta cứ làm từng bước thôi. À hôm nay em thi vào tráng buổi tràng trong buổi sáng hôm sau à Chị định là giới thiệu về cái đó ở trong buổi phát trực tiếp tới cho các bạn đấy Thế mà em đã thi vào rồi à Giai đoạn này thì chúng mình thi thử rất là nhiều đúng không Thế nên là thành ra là chị cũng nghĩ rằng là Các bạn hãy thường xuyên theo dõi những cái phần phát trực tiếp của chị Hiên Bởi vì là nói cái điều này Gọi là không phải là gọi là trêu đùa chúng mình một chút thôi Nhưng mà cũng là thật đấy đó là trong những cái năm trước ấy thì giống như kiểu là chị Hiên chữa đề rất hay trúng những đề mà các bạn thi khảo sát nên thành ra một trong những cái địa chỉ cũng khá là uy tín đối với các bạn ý đấy là trước khi mà các bạn ý chuẩn bị cho một cái bài khảo sát nào đấy là các bạn ý hay vào xem những cái phần phát của chị kiểu kiểu thế <laughs> đấy là nói đùa thế thôi chị nghĩ là cũng chỉ là do may mắn một cái sự trùng hợp nhất định thôi được không không ạ à? thế thì bây giờ quay trở lại đây nhá thì chúng mình sẽ có cái ý đầu tiên này đó là một cái ý mà mình sẽ nói về nội dung đó là giới thiệu khái quát về nhân vật cái này cần đấy ạ giới thiệu khái quát về nhân vật còn vì sao lại cần cái này thì có lẽ là sẽ gặp các bạn ở trong cái khóa học luyện đề của chị Hiên ở thời điểm hiện tại nhé. Được không ạ? Rồi, thì một cái đoạn rất ngắn thôi. Nhưng mà có rất nhiều bạn thì lại bị rơi vào một cái trường hợp là các em viết phần này quá dài. Tức là các em hay bị lan man ở cái phần này ạ Giới thiệu về cô Mỹ cách mà Tô Hoài giới thiệu Mỹ thế nào Vì sao Mỹ lại trở thành cô con dâu gạt nợ viết cực kỳ dài Nhưng mà trong khi rõ ràng là cái này là chúng ta chỉ cần ngắn gọn Bởi vì nó đâu phải là cái vấn đề chính Vấn đề chính của chúng ta là cái vấn đề gì ạ? Là cái vấn đề phân tích cô Mỹ trong đêm mùa xuân cô Được không? Nhá Thì ở đây chúng mình sẽ chú ý này Vợ chồng A Phủ là câu chuyện kể về những người lao động tiêu biểu của vùng dẻo cao Tây Bắc. Mà tiêu biểu là Mị và A Phủ. Mị là một cô gái có tài năng và nhan sắc rất giới thiệu rất ngắn gọn thôi. Và đây ạ, à, chỉ vì một món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp Mị đã trở thành cô con dâu gạt nợ không công. Giới thiệu rất ngắn gọn về cô Mị để có thể dẫn vào đêm tình mùa xuân. Bắt đầu nhá. Nói về phân đoạn hình ảnh nhân vật Mỹ trong đêm mùa xuân Tô Hoài từng tâm sự À dùng một cái lời tâm sự của Tô Hoài để trở thành một cái phần dẫn dắt Không có ai nói về tác phẩm của mình hay bằng chính tác giả đó Bởi vì phải là người viết ra được cái tác phẩm đó Thì sẽ cực kỳ hiểu là vì sao mình lại viết như vậy Đúng không ạ? Thế thì tôi mượn một cái lời tâm sự của Tô Hoài khi mà Tô Hoài à, viết về gì ạ? Khi nói về hình ảnh nhân vật Mỹ trong đêm tình mùa xuân thì Tô Hoài đã tâm sự đó là khi viết đoạn này tôi thích lắm. Tôi muốn nhấn mạnh và mô tả tâm hồn mị cô gái vì nợ của cha mẹ bị bắt về trình ma nhà bá cha, bị đày đọa cả về thể xác lẫn tâm hồn. Giờ đây, trong đêm mùa xuân, nghe tiếng sáo từ xa vọng lại, trong khí trời rạo rực và niềm vui vẻ tràn ngập khắp bản làng, dưới tác động của rượu, Mị đã Mị thấy tiếng lòng thiết tha bồi hồi. Được, sống về ngày trước. Quả thực là bởi niềm say mê ấy... Đấy, đóng lại, được không ạ? Quả thực là bởi niềm say mê ấy Tô Hoài đã gây ấn tượng với bạn đọc khi nói về Mị trong đêm tình mùa xuân với những tác động ngoại cảnh trực tiếp ảnh hưởng tới người con gái Tây Bắc này. Đó là mùa xuân, men rượu và tiếng sáo. Đó, một cái câu để khái quát lại nhá Một cái câu để khái quát lại để cho mọi người thấy rằng là gì ạ? Là nếu như nói về cái sự bùng nổ trong sức sống tiềm tàng của cô Mỹ ở đêm tình mùa xuân Thì chắc chắn sẽ phải nhắc tới ba tác nhân Đó là mùa xuân, đó là men rượu và đó là tiếng sáo Đó, các bạn hãy chú ý nhá Mình phải viết những cái câu mà chị cho rằng là nó là chúng tử công bọn mình phải viết chúng à, viết viết đúng và viết trúng trước nhiều khi là tham gia trong các lớp học ấy hướng dẫn các bạn ý ấy, rất là buồn khi mà phải đưa ra những cái lời nhận xét rằng là em viết rất bay bổng ý tưởng của em rất tốt rất hay thế nhưng mà chỉ có đúng một điều thôi đấy là em viết chưa trúng và em viết chưa đúng từ ngữ em dùng thì hay nhưng mà nó chưa đúng thế nên thành ra chị thì chị cho rằng là trước khi sau trước khi mà các bạn viết hay viết bay bổng viết rộng mở thì các bạn phải viết đúng và viết trúng cái đã được không ạ? À? Thì đấy là cái cách mà chị vẫn thường định hướng cho các bạn ấy trước Sau đấy thì mình sẽ bắt đầu này Bắt đầu là phân tích về cái yếu tố mùa xuân tác động như thế nào Được không ạ? À? Sau mùa xuân thì sẽ nói đến cái tác nhân của men rượu như thế nào Đúng không ạ? À? Và sau khi đến tác nhân của men rượu thì sẽ bắt đầu nói về cái hành trình mà cô Mỹ Cô ấy kết hợp với cái sự tác động của tiếng sáo thì cô ấy đã có được một cái sự thay đổi như thế nào thì các bạn có thể thấy ở đây là chị viết các ý cực kỳ rõ ràng từng ý một chứ không phải là ôm đồm quá nhiều thứ mà chị đi từng ý một rất là cụ thể à tác nhân mùa xuân tác nhân tiếng sáo và cái tác nhân quan trọng nhất à tác nhân men rượu và cái tác nhân quan trọng nhất là tác nhân tiếng sáo thì mình sẽ phân tích là kỹ nhất và mình lựa chọn đó là cái gì ạ? Đó là cái điểm nhấn của chính mình nhá. Đó là cái điểm nhấn của chính mình. Ok chưa nào? Thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý là đây, bắt đầu nha. Cái đoạn này là cái đoạn cao trào là cái đoạn trọng tâm mà tôi sẽ đi làm rõ đây. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Đây. Thế rồi, khi nhận ra hiện thực của chính mình, Mị vẫn bước vào căn phòng u tối như một thói quen cố hữu. Căn phòng tân hôn ấy đã từng được miêu tả dưới ngòi bút của Tô Hoài rằng kín mít, chỉ có đúng ô cửa sổ lỗ phuông bằng bàn tay, trông ra ngoài chỉ thấy trăng trắng không biết là sương hay là nắng. Có nghĩa là từ căn phòng ấy trông ra, Mị bây giờ chẳng còn chút khái niệm nào về thời gian hay không gian nữa. Mị đã sống lùi lũi như thế rất nhiều năm tháng. Thế rồi, với tác nhân của men rượu và đặc biệt là tiếng sáo, âm thanh của tình yêu, âm thanh gợi về biết bao ký ức đã giúp Mỹ cảm thấy dường như có một nguồn cảm xúc dâng lên đột ngột trong lòng, bắt đầu trích dẫn chứng ra. Đây là dẫn chứng á. Dẫn chứng là gì? Dẫn chứng là tất cả những cái ngữ liệu mà tôi được cung cấp ở trên đề bài của tôi. Được không ạ? Đây là dẫn chứng nhé. Được không? Các em nhé. Đây là dẫn chứng. Được không? Rồi, tiếp tục chúng ta có này. Tiếng sáo thực sự có một sức mạnh rất kỳ diệu. Nó đã đánh thức trong mị về ý thức bản thân về thực tại cuộc sống của chính mình. Sau cả một quãng thời gian dài rằng giặc mị chìm trong ý nghĩ cũng là con trâu con ngựa, thì đến thời khắc ấy, mị đã nhận ra tuổi trẻ vẫn còn và khát vọng sống vẫn đang tồn tại trong mị. Và khi mị nhận ra ý thức về chính bản thân mình, có mong muốn được đi chơi, thì lúc đó gì đây ạ như bao nhiêu người đàn bà khác thì cũng là lúc mị nhận ra được hoàn cảnh thực tại của chính mình bắt đầu cái ý tiếp theo a sử và mị không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau nhận ra được điều ấy hẳn rằng con người ta đã phải đau đớn lắm đặc biệt với một cô gái có khát vọng tình yêu lớn lao như mị để rồi những đau khổ dường như đang rủ nhau kéo về mị thấy tuyệt vọng khi nhận ra thân phận thực tại lòng ham sống trỗi dậy, khiến cho con người ta có suy nghĩ muốn chết. Vì nếu sống mà không có tự do, không có niềm vui hạnh phúc thì nên chết đi thì hơn. Dám chết khi một lần nữa nhận ra cuộc đời không còn ý nghĩa. Đây ạ, à, một lại tiếp tục là dẫn chứng. Đúng không? Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra. Tô Hoài tâm sự thêm về những điều mình viết À sại sen lồng vào Những cái gì ạ? À? Những cái nhận định Và cụ thể là những nhận định của chính tác giả Đó được không ạ? Đấy là hiện thực Chưa bao giờ bị cảm thấy tận cùng nỗi đau đớn và đọa đầy của số phận mình như thế Mà giờ đó bị vẫn phải là vợ A Sử Là con dâu của nhà bá cha Vậy thì niềm vui nho nhỏ Khát vọng thoáng chốc mang đầy tình người ấy sẽ không thể cứu vớt được Mị khỏi số phận của cô. Mị lại nghĩ đến nắm lá ngón. Đó, bắt đầu phân tích tiếp. Hai lần Mị có ý định tự tử đều xuất phát từ nhu cầu của bản thân muốn sống cho ra con người. Sống đúng ý nghĩa của cuộc đời chứ không phải là sống vô hồn lùi lũi. Đó là biểu hiện cao về niềm khao khát sống, khao khát sống cho ra một con người. Và lần đầu tiên, Mị không chọn chết là vì thương bố. Còn lần thứ hai, Mỹ không chết là nhờ tiếng sáo đã xuất hiện lại tiếp tục một cái dẫn chứng nữa được nêu ra. Các bạn có thể thấy là dẫn chứng xen lồng với lý lẽ, với những cái lập luận của chúng ta để làm cho cái phần bài viết chặt chẽ và theo một cái tư duy thống nhất, một cái logic thống nhất. Được không ạ? À? Xong bắt đầu phân tích tiếng sáo xuất hiện trong các lần nhá. Đây, được không nào? Và vừa rồi thì có một bạn hỏi chị là Hãy phân tích lại giúp cho em về cái chi tiết là cô bị cô ấy thắp đèn đi Thì đây ạ, chúng ta có cái đoạn này nhé Tiếng sáo xuất hiện lần thứ hai với những bản tình ca tha thiết của chàng trai cô gái miền núi Đã trở thành bàn tay nâng đỡ con người xoa dịu những trái tim khổ đau của thực tại để thôi thúc Mỹ có hành động dường như hơi lạ lùng so với bản thân cô. Đó, trích cái ý đó ra. Mỹ đến góc nhà, lấy ống mỡ, sắn một miếng bỏ vào đĩa đèn cho sáng. Hành động này cho chúng ta thấy nhu cầu về ánh sáng xuất hiện dù trước đó nhu cầu ấy không hề có. Bởi vì chúng ta thấy là trong cái quá trình các bạn học kiến thức nền thì có một cái chi tiết khá là đặc biệt đó là cô mị cô ấy cứ ngồi ở giường và cô ấy trông ra một cái một cái ô cửa sổ lỗ vuông bằng bàn tay cô ấy cứ trông ra đấy thôi cô ấy nhìn thấy mờ mờ trăng trắng chẳng biết là sương hay là nắng tức là cái khái niệm định nghĩa về thời gian cũng không còn nữa rồi Đúng không ạ? Trước đấy cô ấy không có cái nhu cầu này Cô ấy không có nhu cầu về ánh sáng Đúng không? Rồi, đây ạ, à, bởi căn buồng bị sống là một căn buồng tối có một ô cửa sổ trông ra ngoài đường. Chỉ thấy một màu mờ mờ trăng trắng không biết là sương hay là nắng. Mị không biết, có lẽ bởi trong lòng cô không có sự quan tâm. Mị không quan tâm đó là căn phòng có tối, cũng không tối bằng được cõi. Sẽ có những cái ý như vậy. Sau đấy tiếp tục các bạn sẽ phân tích những cái ý tiếp theo ở trong cái phần kiến thức nền này thì bởi vì là cái dung lượng thời gian cho buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì không có đủ thế nên là chị sẽ hẹn các bạn ở một cái buổi phát trực tiếp tiếp theo để chúng mình có thể à, tiếp tục quay trở lại và tìm hiểu thêm những cái phần bài viết này nữa ở trong cái cuốn sách này là một cái cuốn sách mà chị tin rằng là đây là một cái cuốn sách cực kỳ phù hợp với các bạn học sinh lớp 12 ở giai đoạn này đang ôn thi và cần thêm những cái phần bài viết mẫu tham khảo chị mong rằng là các bạn cũng có thể à, xem nhiều hơn nữa những cái buổi phát trực tiếp của chị ở trên fanpage để chúng mình tích lũy thêm những cái kiến thức và từ đó thì các bạn sẽ có thể cải thiện được cái việc học môn văn của mình nhé. Còn buổi trưa ngày hôm nay thì cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong một phần phát trực tiếp gần nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại chúng mình nhé.